Ok, hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS 12 của mình Này chúng ta tiếp tục với con game ờ, Metal Gear Solid 5 Như phần trước là chúng ta đã làm cái nhiệm vụ là giải cứu ờ, con tin ra khỏi nhà tù hải quân của Mỹ rồi Hôm nay tiếp tục với những nhiệm vụ khác nhé. Âm thanh ở đâu nhỉ? Hiển thị đặt kim Quay chậm. Loại điều khiển cài đặt điều khiển camera. Đồ họa lúc thông tin cái tiếng đâu ta không phải độ sáng màn hình Ôi, chỉnh tiếng ở đâu nhỉ mình thấy con game này tiếng hơi bé đấy phải ta upload à, ô oh, không có à thôi kệ nó đi à, đây như hôm trước là đã làm nhiệm vụ giải cứu con tin Chico và mục tiêu Pass Pass ra khỏi nhà tù hải quân Mỹ rồi này tiếp đến một cái nhiệm vụ mới đó là tìm và tiêu diệt hai lính thủy khét tiếng với những vụ ám sát đẫm máu ở Lào. Lào à? Trốn thoát khỏi khu vực. Ok. Bắt đầu thôi. Như hôm trước mình là tưởng con game này đã kiểu chơi sau một nhiệm vụ là nó có cái um, after credit các kiểu lên thì mình tưởng con game này hết rồi. Nhưng mà không phải, nó game này là chơi theo kiểu làm theo từng nhiệm vụ và sẽ tính uh, thời gian tốc độ để uh, ra được điểm số cuối cùng sau khi mà mình hoàn thành nhiệm vụ ok let's go Boss, the mission objective is to eliminate two u Marines officials close together, but retired after the U.S. Oh. withdrew its forces. They were a sniper spotter team. In country, they were known as Glaz and Palettes, the eye and the finger. I've sent VIs of the targets to your eye Take a good look. Ồ. Oh. Theo vẫn là cái map đấy. Nhưng mà mình sẽ spawn ra ở chỗ bờ sông mà hôm trước mình mình leo lên á, leo lên máy bay á. Và Ok bây giờ mục tiêu của mình là phải giết Mục tiêu nhiệm vụ của mình là phải Phải phải phải làm gì nhỉ Nhiệm vụ tìm lưu Tớ Bây giờ đọc Đọc nhiệm vụ đâu ta Áp lên à Đây rồi Hai địa điểm mình cần đến Và có lẽ là hai uh, mục tiêu mình cần tiêu diệt là nó sẽ nằm ở đây à. một ba để chuyển đây mục tiêu thông tin mục tiêu đây rồi à, thông tin nhiệm vụ đây rồi tiêu diệt mục tiêu theo yêu cầu hai lính thủy một thằng ngồi trên xe này. Sợ dịch đây là nhà tù ở Lào nhỉ? Lào làm đéo gì có biển đâu. Đội Việt hóa có nhầm không vậy? Lào có biển đâu. Mà tại sao đây lại là nhà tù của Lào? mén tiến hóa này hơi hơi ảo nhá anh em làm sắp việt ngữ hơi ảo rồi nhá à, một thằng lính bên kia ở ờ. bằng cassette ờ, hôm trước thì chúng ta nhặt được hai cuộn của Chico của thằng nhỏ ấy Uhm, chúng tôi đi bên nào trước nhỉ? Có hai cái sân bay ở trong nữa nhưng mà là sân bay không an toàn. Ở ờ, sân bay màu đỏ, nơi có thể hạ cánh các máy bay. Một điểm là bên trên này. Mình đánh ngược chiều đồng hồ đi, đi từ phải qua trái đi. Nhưng mà không biết là thằng to take extra precautions. It's crucial that you eliminate the targets quickly and quietly. Do not let the enemy see you. Không được để kẻ địch nhìn thấy anh à? Tiêu diệt cho là sao có thằng đi tuần ra đây nhỉ? Ờ... À. ấy nhầm nhầm nhầm nhầm có, có có có nút leo lên mà e e e e e ừ nhưng mà mình vẫn chưa biết là thằng thằng da đen đeo kính nhất là là là nó ở chỗ nào ấy đây đây từ xem nút một thằng nữa đầu chọc da trắng uses for his skills, even now that he's out of the war. Those nicknames had nothing to do with their skills. It's because the two were less than human. No heart. Just an eye to find their prey and a finger to pull the trigger. Remember their faces. Ok. Nhớ bộ mặt rồi. Một thằng da đen đeo kính, một thằng da trắng đầu chọc. Và nó sẽ không ở cái khu vực nhà tù này cho nên là chúng ta sẽ lẩn luôn thôi. Không được kích động à Nằm lúc nào nhỉ Ở đây Giữ C Con phải giết thằng này không nhỉ Xa quá bắn không tới Rồi bò lên đây đã tính tiếp Ờ Nhiệm vụ này là là đánh vào buổi sáng này Hôm trước là mình đánh vào buổi tối mà Hôm trước giải cứu Chico với cả Pats ờ, Mình đánh vào buổi tối mà nhé. Hôm nay đánh vào buổi sáng thì không có đèn chiếu rồi Kẻ địch đã rơi mục tiêu Ồ oh. Anh có thấy hai người đến bò bò này tí nó bắn cho ngu người bây giờ đi xeo sau vặc cổ thằng này đi à có tiếng xe khởi động đi qua trên cầu à đi tuần trong doanh trại à? Ok, thì qua trên cầu rồi. Không biết là sẽ đi đâu đây? Sao để chỉnh tiếng to hơn được nhỉ? Không có phần điều khiển âm thanh luôn ạ. À. Nhầm không vậy? Camera đồ họa này. Ồ, oh, có một thằng lính ở ngay ờ, ở bên trên nha. Sắp hết ca rồi. À hả, đổi ca à? Kẻ địch rời khu vực. Đúng lúc thế nhở? Ui, trên cao phết đây chứ Bắt đầu mình còn đang tưởng nó ở dưới thấp Ồ Một thằng trên tròi à Ôi, wow, nhiều thằng trên tròi lắm Nguy hiểm thật sự Cái thằng vừa nãy đi ở đầu bên này nó Nó đi đến đâu rồi nhỉ These are KGB contacts from my Columbia days. Don't worry, they had nothing to do with Zadornov. They lost đây, đây, đây, comrades to the eye and the finger. Ủa, không thằng trên trời cao vậy. Mình sẽ tiếp cận bên này trước đi. Extradition to face trial is even on the table in the peace talks. Now that they're out of Laos, the two are enjoying a vacation in a loophole. Bây bắn camera lộ này. Mình đi ra đường là là, là camera nó bắt được. Ừm, khó nha. Mình sẽ phải đi vòng một đường nào đây? Ờ, bây bắn camera thì nó sẽ báo động. Ui, nó đi kẹp hai thằng luôn à. Man. Đéo được, đéo được, đéo được, đéo được. Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy. Hmm, khó thế nhở Đi sát tường này thì cam nó có nhìn thấy không nhở Tường này chắc kịch rồi Đi vào bên đấy kiểu đéo thì được vào, vào, vào, vào bên nhỏ này trước mình nghĩ nên sang bên nhỏ này trước thôi Đánh từ bên nhỏ này qua Bên to này kiểu Mẹ nó canh phòng nghiêm ngặt vãi trưởng luôn ấy its known positions at the time. Unfortunately, I'm gonna have to clear one of them from your map. According to our intel, the target's on the move and no longer in that area. You'll need to use your own eyes now, but whatever you do, find him. The map has been updated. đây rồi, mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu. One target down, one to go. His buddy's on his way to hell. Don't let him travel alone. Một thằng rồi đúng không? Bắn đúng người đấy. Chưa phát hiện, chưa phát hiện. Bắn đúng người đấy. Ok. Con thằng da đen đầu chọc đâu là thằng nào đéo nào ta à? chuẩn bị chết rồi em ơi Vẫn kịp nổ tiếng súng à ô, oh, bọn nó leo xuống kìa Kéo chưa tới Sao nó quay mặt về hướng này nhỉ? Mẹ sắp hết ấy giảm thanh rồi này. Mục tiêu ở đầu bên kia. Có hai thằng ở dưới nữa. Fuck. Một thằng trên này nữa. Chưa tìm ra hướng tiếp cận. Bọn này canh kiểu gì mẹ, người đi đàng hoàng này mà không biết. Ê, ê, ê, ê. Ui Hoạt động mẹ rồi khó nha nhiệm vụ ấy khó nha thế là hai thằng đều chạy xe đi tuần ở hai bên ok hiểu hiểu vấn đề luôn ô thế bây giờ mình tính à, giết một thằng nha nhở vẫn chưa à ờ, phải giết lại à À đây Tính giết một thằng rồi đúng không Bây giờ còn một cái bên này thôi Ôi chơi này không hay Ây, Khởi động lại nhiệm vụ đi Chơi từ đầu đi Mình phải giết kiểu gì một lúc hai hai thằng mà không bị báo động mới được chứ Chơi chết từng thắng không bị lộ này Ơ Không gì xét cho à Thôi kệ Mẹ lính nó ở khắp mọi nơi luôn ạ à. Không quan sát kỹ một cái là Lộ ngay Đây rồi vẫn còn sát thằng này ở đây này Đang nhìn về hướng này à Thế làm sao mình qua được nhỉ Quay vào trong Tới chưa? Ngủ say đi em Tiến gần lên đây tí đã Tiến gần lên, tiến gần lên Tiến gần lên đây Giấc ngủ ngàn thu Thằng nữa Ôi mày đấy Bắn khá khuất Có biết không đây Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Có vẻ như nó nhìn thấy rồi. Ờ. À, không đi nữa là sao? Tiến lên đi. Mẹ lộ rồi Đéo bắn ấy thế nhở Mà có mẹ chúng ai Sao lộ được quả này nhở Rồi giết xong Hoàn thành nhiệm vụ Rồi chuồn thôi Ui bắn nổ bình xăng luôn Phê làm nhiệm vụ này mới phê này Ôi xe cháy bây giờ Té té té té té chuồn thôi ui nó ném lựu đạn các kiểu hoàn thành nhiệm vụ nha có thể là không xuất sắc cho lắm cũng uh, Osuke gọi máy bay xuống kiểu gì nhỉ À lúc mình giết xong mình phải gọi máy bay trước ấy Xong rồi mình mới chạy đến là leo lên máy bay là, là té luôn Không cần phải đợi như này nữa trời, bọn này Non non non non à, à, à. Giết được hai cháu luôn Mà lên xe tăng chơi bời luôn Thế còn rình rình dập dập làm cái đéo gì Đúng không anh em bay lâu đến vậy Em sắp chết rồi các anh ơi Ám sát là dễ Cái này còn đéo phải là ám sát Mà là công công Công khai đi giết người mẹ luôn lượn thôi hoàn thành nhiệm vụ rồi ui, lên máy bay đạn vô cực luôn này Nhiệm vụ hơi lỗi Mục tiêu chạy trốn được hai lần ạ à. hơi thực sự Ok lại after credit à, Vừa rồi chúng ta lại Sau một nhiệm vụ mới rồi Game này nó làm theo kiểu làm nhiệm vụ nhỉ nó Sẽ không làm theo kiểu cốt truyện cho lắm Ok, tiêu diệt được hai anh lính Đặc vụ tình báo ngầm Nhiệm vụ tiếp theo Đặc vụ ngầm của Snake tại nhà tù đã phát tín hiệu xin được rút lui khẩn bảo vệ cho đặc vụ đó và cùng trốn thoát. Oh. Giờ làm nhiệm vụ bảo kê nè. Trời ơi. Xuất phát thôi. intel operative will kill. As you know, it's an enemy base. There's no time for the silent approach. Assault the base, secure the target. Đột kích vào căn cứ và giải cứu mục tiêu. Mục tiêu là đặc vụ của chúng ta thuộc đội tình báo Đây rồi Lại đột nhập Ôi Và kiểu chập choạng tối à Ui Phải bắn từ trên này xuống á à? Bắn không cho bọn này đi vào động mới được Ô khó bắn quá Khó bắn quá À ấn gì để ngắm nhở à, bán vãi trưởng ấy Ui E để đổi nòng à Ê Xe mình à À mình phải bắn Mình phải bắn theo theo theo theo cái Cái cái đèn mà trực thăng soi này Giờ mới để ý Uầy chiến phết nhở Trận này mình chỉ việc ngồi trên trực thăng mà bắn thôi Ôi <laughs> Không sợ đồng đội À không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. The fuck, bắn phát chết mẹ đồng đội luôn ạ. À. Trời đất. Nào, làm phát um, bắt đầu lại nhiệm vụ đi. Cho nó hiểu hiểu hiểu cách chơi rồi đấy. Mình chỉ cần đứng ở trên ngồi trên trực thăng và bảo vệ thôi. Để thằng này lấy xe chạy trốn thôi. Nhưng mà sao nó không không chạy ra chỗ đáp máy bay để đón lên nhỉ? Chúng ta nhận được yêu cầu rút lui của một thành viên. Thành viên rồi đấy. Không thể tiếp cận trong im lặng. Đột kích vào căn cứ giải cứu mục tiêu và biến khỏi đó. Mục tiêu là đặc vụ của chúng ta thuộc tình báo. Nếu anh ta là VIP đang gặp nguy hiểm sẽ... Cái gì à? Ok Chiến lại nào anh em ơi Ngắm cái này bật khó vãi trưởng luôn Khó quá Không bắn được ấy ở đâu bạn bắn ngang nhỉ Đạn vô cực mà bắn thoải mái đấy Thoải con gà mái đấy láo với tao Rồi Tiếp tục nào Ui Bao nhiêu cái đèn chiếu ở đây hết ạ à? Sợ thật sự Ui thằng này chạy vòng vòng thế Uầy, sấy khỏe phết Woo, sấy trực thăng kìa hoa mắt chóng mắt rồi mẹ à mày bắn tao bắn tao Có đâu bắn nữa nhở Ở à, đây Bố mày bắn lựu Cho mày biết tay Đây à lại có cứu viện tiếp Ôi giời Mạ phát cối định bắn tao từ trên tròi à Ngáo thực sự Tìm hành động phết ok kìa Thằng kia bị thương rồi à Được rồi Để giết được thằng xe tăng này Ui <laughs> Trời ơi Ôi rồi ôi Người đồng đội hàn quắc của tôi Chết rồi <laughs> Đờ phát mẹ Mình phải cất thằng này vào trong nhà hay sao ấy Nó không đổi qua được súng lựu để để bắn cay thật chứ để nó sau trụ điện bị thằng xe tăng nó bắn ok chưa ok chưa Ok chưa Ui nó mở lên xe tăng ra bây giờ mình ở lấy thằng này đi cất À đéo Chạy Chạy về ấy này Mình sẽ chạy về cái chỗ Bờ sông này Bờ biển đi Chứ còn đứng ở cái giữa sân bay đấy kia Thì làm sao mà trốn được Ơ à! chà trực thăng của mình cũng không bay theo ạ khó nha bắt buộc phải uh, phải cứu ở chỗ sân bay nữa rồi trực thăng của mình không không biết follow mình luôn mà bắt buộc phải cứu ở sân bay này ạ à. cay thật chứ à có smoke này mấy thằng bắn ngu uhm, bây giờ xuống à Thằng ném smoke cho thằng kia à thế nào nhỉ hay phải xử thằng này trước kìa, bật night vision lên làm đéo đi thì không phải Đây rồi Mẹ ơi Ui Quay từng tí một này Ui Đéo được, đéo được, đéo được, đéo được Súng này để bắn máy bay thôi mà sẽ tăng đèo thấm á Ôi nhiệm vụ khoai phết đấy Tưởng dễ Nhiệm vụ này gọi là khoai phết đấy Không dễ đâu Súng kia súng phòng không mà Có phải súng bắn máy bay đâu Thì bây giờ phải chạy như nào nhỉ Dụ nó ra mấy cái Thùng xăng này xong rồi ấy à Bắn nổ à Lại ờ, còn vác theo thằng Thằng đệ nữa Xăng nổ đều ăn thua quá à. Mình có những cái gì nhỉ ở đây à bây giờ mình phải chạy theo máy bay à giờ nó dí cho chạy tụt cả quần tập trung hỏa lực vào máy bay địch rồi Ơ, ờ, máy bay mình đâu rồi? The fuck? Chết mẹ bị lùa như con rồi Máy bay mình trốn nhá nhở máy bay trúng đạn rồi ạ Thề máy bay cút đi đâu không biết luôn á Ban đầu còn thấy ở trên đầu mà Trời đất ơi Mình cứ mình cứ chạy ra khỏi tầm nhìn của thằng xe tăng cái là máy bay của mình bị bắn à Không được mà thả thằng kia xuống thì bị chết Ừm Thế là kiểu gì ta Thả thằng kia xuống thì thằng kia sẽ bị bắn chết thằng kia xuống thì sẽ bị bắn chết Mà không thả thì mẹ bị máy bay nó lùa Thế phải làm như nào nhỉ Ok kìa toàn nhấn nhầm á Ơi chết mẹ bắn đồng đội phát Thề thằng này phế thế Tự nhiên bị Bị bắn gục ở đây này Phế thực sự ạ Vẫn làm sao để để để để để chọi là cái xe tăng Men Chục lần không xong rồi đấy chết cụ như mày ừ. bây giờ đưa thằng này đi đâu mang tình báo tới trực thăng kịp không nhỉ hay bế thằng này lên trực thăng trước Sao mình cút đâu rồi à, Đứng vào gần trực thăng đi À đứng, đứng vào gần xe tăng đi Ngu lắm chó con ạ à. mẹ muối đốt cột điện à ờ ờ làm gì nhau ờ ê lêu lêu lêu lêu bố mày vờn mày như con luôn con chó này lêu lêu đéo bắn được ờ còn mẹ Thề <laughs> Trời ơi mắc kẹt ở nhiệm vụ này rồi anh em ơi Cay thật chứ Trực thăng thì đéo đậu không được Xe tăng đéo biết giết kiểu gì Súng to thì không được bắn to là không cầm được Không biết cất thằng mục tiêu này đi đâu được chứ Ui xe đéo xi nhê luôn mẹ đạn rồi trực thăng đéo ai hộ bắn à xịt khói ngu ra này Kéo lên được Xe tăng này không đi đâu rồi xong hỏng rồi đấy Còn nhiều đạn mà bắn thôi nòn lắm em ơi Không di chuyển được rồi à Ui ui ui ui ui ui ui, Ủa mày sợ mày quá cơ Bạn nè con hàng mềm này hết mẹ đạn rồi à bây mình sẽ bây mình mình mình sẽ ném smoke thẳng vào mồm nó để cho nó bị mù không nhìn thấy đâu mình chuồn nhỉ trực thăng thì áo đậu được Vẫn phải giết à ba một viên đạn Thế trực thăng mình ở kia rồi Bây giờ không đáp được là sao đéo Đây Mình biết rồi Có trò để chơi rồi Ok chưa Uy tín chưa Con lính đế này Đỡ phát Chứ xong xe bọc thép thì bọn lính đến là mình bắn hết cụ nó đạn rồi Ơ à, bị rơi Máy bay có đi theo mình không nhỉ? ơ à, nó lại bật máy bay à Mau lên máy bay ngay mẹ mày máy bay có đậu xuống đéo đâu mà lên Men Ở đây đây đây đây đây uh. Ơ kìa Thằng này còn leo xuống á Mẹ mày nhớ mắt tao Mấy con chó Bỏ luôn khẩu súng ngắm ở ở dưới thôi Bắn bắn cái đầu què à. Mất mẹ khẩu súng ngắm rồi à, giờ phải bắn nhau ở trên đấy này nữa đâu súng phóng lựu rồi ăn cứt như sung ok giết chết thằng ấy thôi thế thôi chứ gì hết chưa máy bay mình sắp cháy mẹ rồi ok đơn giản ha ha à, thanh niên ăn Hàn Quốc phế vật này Snake Ôi, quả thanh niên Quả mặt thanh niên Hàn Quốc này giống mặt thanh niên Hàn Quốc trong PUBG vãi nồi ạ à. đổi kính luôn Anh là gì mà lâu thế <laughs> Anh phế vật vãi nồi ạ à. Tôi cứu mãi mới được anh đấy Trời ơi chơi toàn hạng C này thì Anh đấm gì Ok Tình hình là tập hôm nay đến đây thôi Hai nhiệm vụ Một nhiệm vụ ám sát Hai nhân vật tuần tra của doanh trại hải quân à được nhà tù hải quân và một nhiệm vụ là giải cứu ờ, đồng đội giải cứu tình báo thành công ok hơi mất nhiều thời gian của pha giải cứu bị xe tăng lùa như con nhưng mà không sao anh em thấy tựa game này hay thì nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé nhớ nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới còn bây giờ thì uh, Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.